Xin chào tất cả mọi người Chào bà con Hôm nay à, đoàn kèn à, em chúng tôi à, chuẩn bị lễ văn thầy của bến xây Tất cả các thành viên kỳ cựu trong đoàn kèn chúng tôi Trên dưới chục năm rồi Đấy, những ai đam mê về kèn Nhìn những con kèn đã sướng rồi Đây chị nhạc trưởng học uh, chị này học chính quy ở nhạc viện Hà Nội chị đi học ở chính quy ở bệnh viện Hà Nội đây là chị uh, à, drum trống mở, mở, cái khẩu trang ra trước kia đoàn chúng tôi có chỉ uh, riêng các chị em thôi bây giờ có cả các thành viên nam cái nhà nam là khỏe thổi kèn lính thôi rồi luôn đài chúng đây các anh thổi là bà trắng bây giờ thế nào nhỉ đồ đây mi phát thổi đi các ba thổi đi để đồ